Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu muối. Ôi! Ôi! Di Nguyễn Luxury Home Gym Chào mừng các bạn đến với à, chương trình hướng dẫn tập luyện Lean Body của Di Nguyễn tại Home Gym VIP có tại Thoi Gym quận 7 nha các bạn ở à, trước mặt các bạn đây là chiếc à, máy CSM nói chung giờ đặt tên thôi thì Duy không biết được tại sao đặt vậy nó cái tên nó là CSM CSM 600 nó là cái khung này nó một cái khung mà thật ra là Di Nguyễn mua để dành riêng cho những ai tập giáo án nặng đó, tập giáo án nặng mình set up cái khung này ở trong ờ, home gym để chúng ta có thể đạt được những cái thử thách cơ bắp cốt lõi mà Duy Nguyễn đã từng chia sẻ với các bạn trong vòng ờ, gần 10 năm nay và ngày hôm ta nay là ngày cơ lưng và Duy Nguyễn sẽ chơi một cái combo ba bài quyền thoại ba bài quyền thoại trên cái một khung này thôi rồi sau đó Duy Nguyễn sẽ tập cường độ siêu cao trên những cái thiết bị khác đó đó là giáo án Liberty at home của Duy Nguyễn nha các bạn rồi à, bây giờ Duy sẽ khởi động bài quyền thoại có tên là ba bèo pro nói luôn cho mấy em dựng phim biết nè thứ nhất bây giờ khởi động 5 set set đầu tiên là 20 kg nhảy lên 40 kg nhảy lên 60 kg nhảy lên 80 kg nhảy lên 90 kg nghỉ tập thiệt okay. Ê. Thôi bảy tám bảy sáu chục ký sáu rít vô một hai ba bốn nữa hả năm ký bên mà rất là 10 ký là chín chục á một hai ba nhất lên 5 kg bên nữa là 100 kg thật thiệt đó đây là giọt rì quạt cao EVB 3D cuối cùng uống 3D vô rồi tập ra 4D nha mấy bạn và sau giọt rượu cao này thì em phải pha cho anh một muỗng amino amino kem amino kem là in trao cao nha các bạn à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập bài shrug bài này có tác dụng là cầu vai nha các bạn cầu vai là chính tay rồi lưng rồi các kiểu nên bạn nhìn cầu vai cũng như đẹp vậy là như tập shrug ở tay thol đó các bạn hơi sai Yeah. Ngon vâng. chưa bài này Ăn tiền có bốn cái cuối à Ai. mệt mệt uống nước uống nước uống nước uống xuống uống xuống rồi rồi rồi lau mồ hôi trời ơi toát hết mồ hôi rồi khổ quá thương thật chứ này rồi trời ơi là trời mát không mát không có cần cảm ơn em không hai ba bốn cái cặn làm gì dữ làm sao tăng độ khó cho game nãy thì ba thôi lên kéo xong lại không nổi nữa hả nặng quá ráng nữa cố lên ráng lên yeah hey, yeah. cũng thường thôi tập quen chắc lên được 300 á tại mới tập lần đầu có lạ thôi ba trăm có mình quéo tay luôn À, các bạn đến với home sim của Duy Nguyễn mà các bạn không trải qua cái thực super set là các bạn uổng phí cả cuộc đời tập tạ nha các bạn à, Đây là một ừ. chiếc à, máy Apollo bảy 704 rất tốt cho những phương pháp cường độ cao super set, prop set, lean body, mắc OT à, không? Mình uh, mắc OT mình tập đâu cũng được rồi ha, mình replay mình tập đâu cũng được rồi Còn giờ vô này mình phải chơi là đúng cái hệ cable nha các bạn rồi các bạn hãy coi Duy Nguyễn thực hiện những cái set uh, super set mà gọi là uh, không ai làm được nha bốn năm sáu bảy tám mười em em sao biết cho ngã đầu ra bài rô á, thì à, chúng ta tập cái động tác này rất là ok và lạ nhưng mà lộng lộng lộng mày pull down cái rô hả ở uh, à, Thoi Chim Bình Tân á, thì nó có ô lộn xin lỗi các bạn ở Thoi Chim quận 7 á, thì nó có cái máy này chuyên để tập lưng tập lưng bằng tập gì tập bạn phải dẫn vòng qua cái máy này bạn vòng qua cái máy này bạn tập nha ôi vô à. chọn tám chục chuột sáu chuột banh nắp banh nắp bốn ban nát ờ, ờ, ờ. ban nát nghỉ đổi bài cuối bài cuối bài cuối ok rồi xong buổi tập tạ bây giờ chuyển qua cardio nha các bạn mình sẽ à, chạy bộ và chèo thuyền buổi tập lưng chắc chắn là phải chèo thuyền còn chạy bộ là tại vì mình khỏe với mình đẹp trai thôi không tròn ra đi ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền duy nguyễn khắc tên trong thời kỳ đổi mới tứ trụ bbt ngạo khí một đời building là hiện thực nào phải bài thơ bốn năm hoàn công với tốc độ không ngờ cao ốc chọc trời